định thị trường tuần từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 8 năm 2022 của kênh đầu tư TGC. Như quý biết, tuần qua một tuần giao dịch khá thành công của chúng ta à, từ việc cậu vàng đến BTC, à, chứng khoán, à, các cặp tiền tệ. Nói chung là tuần qua một tuần giao dịch thuận lợi, chúng ta cũng nắm bắt được xu hướng chính của thị trường và giao dịch thành công. Cậu vàng trong tuần thì có hai phiên đầu tuần giảm nhẹ, sau đó bước vào bứt phá rất là mạnh tại đêm ờ, cuộc họp của FOMC và từ đó cậu vàng tăng giá rất là mạnh mẽ. Vậy lý do nào dẫn đến cậu vàng tăng giá mạnh mẽ và đích hướng cậu vàng đến đâu? Trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật thì chúng ta sẽ điểm qua tin tuần trước để hiểu rõ cái nguyên nhân vì sao các thị trường tài chính của chúng ta biến động như vậy. Cậu vàng rồi chứng khoán của chúng ta cũng tăng giá rất là mạnh mẽ. À, các cặp tiền tệ thì đồng USD bị chốt lời rất là mạnh và xuống giá rồi các cặp tiền tệ khác phục hồi. BTC cũng đã có mức phục hồi rất là mạnh và hướng đi tiếp theo của tiền điện tử sẽ đi về đâu. Tuần qua nhé, thì ờ, tâm điểm của chúng ta chính là cuộc họp FOMC. À, ờ, vào đầu tuần, ngày thứ ba thì chúng ta có là niềm tin tiêu dùng của Mỹ giảm khá là mạnh từ mức 98 xuống đến 95.7. Doanh số bán nhà mới của chúng ta cũng giảm rất là mạnh từ 642.000 à, giao dịch giảm xuống 590.000 giao dịch. Điều này nó cho thấy là cái uh, tốc độ uh, cầu mua nhà đã giảm và cái khớp lệnh nó giảm rất là mạnh. Đơn đặt hàng hóa lâu bền của chúng ta thì tăng rất là mạnh tăng từ mức là 0,8%, dự kiến chuyên gia xuống âm 0,5 thực tế tăng lên 1,9. Tuy nhiên, mọi thông tin tuần qua bị lấn át bởi hai thông tin rất quan trọng. Thứ nhất là thông tin GDP của Mỹ, thứ hai là thông tin của hợp FOMC. Thì như chúng ta biết của hợp FOMC không làm thất vọng giới đầu tư. À, Ngân hàng Trung ương à, Mỹ à, đã tăng lãi suất là từ 1.75 lên 2.5, một bước tăng tiếp tục nhảy vọt 0.75%. Đây là lần thứ hai Ờ, lãi suất được tăng mạnh như vậy chúng ta có thể nhìn thông qua cái biểu đồ đồ thị lãi suất thì chúng ta biết lần trước này Mỹ cần 2 năm từ 2015 cho đến 2019 3 năm 3 năm để đưa lãi suất từ 0.5 lên 2.5 nhưng lần này thì Mỹ chỉ cần 6 tháng từ tháng 3 cho đến tháng 7 chưa đến 6 tháng bạn ạ 4 tháng để đưa lãi suất từ 0.25 lên 2.5 chúng ta có thể hiểu được cái việc tăng lãi suất cấp tập tăng mạnh tăng nhanh của Fed là do lạm phát Mỹ đang đạt đỉnh 40 năm ở tháng trước là 9,1% à, ờ, cái việc là lãi suất mà tăng 0,75 thì đã được thị trường phản ánh vào giá thị trường, giới đầu tư thì chờ đợi cái định hướng tiếp theo của Fed. Nhưng chúng ta biết trong cuộc họp báo sau đó thì Fed không có định hướng cố định gì cho tương lai cả. Fed nói là sẽ hoàn toàn dựa trên dữ liệu kinh tế trước khi quyết định trong ờ, mức độ tăng lãi suất trong tháng 9. Đấy, Fed có thể tiếp tục tăng 0.75 hoặc là tăng 0.5 hoặc tăng 0.25. Nhưng mà với tình hình thị trường hiện tại thì Fed sẽ có 2 tháng, dữ liệu kinh tế 2 tháng để Fed có thể đưa ra cân nhắc Thứ nhất là dữ liệu kinh tế của tháng 8, tức là CPI tháng 7 được công bố vào giữa tháng 8 và CPI tháng 8 được công bố vào uh, giữa tháng 9 trước cuộc họp của Fed. Như vậy Fed sẽ có 2 tháng theo dõi lạm phát của Mỹ và với tình hình giá năng lượng này, giá các lương thực thực phẩm này, giá hàng hóa đã lao dốc đi xuống, đa phần là giảm giá 20 đến 30% trong 2 tháng vừa rồi từ giữa tháng 6 đến giờ thì chúng ta biết là lạm phát của Mỹ nhiều khả năng lạm phát tháng 7 và tháng 8 sẽ đi xuống Điều này sẽ giảm áp lực tăng giá uh, tiếp tục tăng lãi suất mạnh của Fed. Và còn một điểm rất quan trọng nữa đó là cái GDP của Fed, GDP của Mỹ uh, quý 2 thì tăng tiếp tục giảm âm 0,9%. Như vậy là kinh tế Mỹ đã có 2 tháng GDP âm, hai quý liên tiếp GDP âm và về mặt kỹ thuật thì có thể nói nền kinh tế Mỹ đang bị suy thoái kỹ thuật. Chúng ta nhớ nhé, đây là suy thoái kỹ thuật. Tại sao lại có thuật từ đó? Bởi vì chúng ta biết bình thường khi ờ, nền kinh tế Mỹ suy thoái thì nó có ba cái phản ứng xảy ra. Thứ nhất là thị trường lao động yếu, tỷ lệ thất nghiệp cao. Thứ hai là lạm phát tăng mạnh. Thứ ba là Thứ hai là lạm phát tăng mạnh. Thứ ba là số việc làm được tạo mới thấp. Tuy nhiên hiện nay thì Mỹ không có tình trạng đó. Mỹ chỉ có là GDP âm thôi chúng ta mới chỉ có xuất hiện GDP âm còn ờ, và lạm phát cao nhưng mà cái việc ờ, tỷ lệ thất nghiệp cao và số việc làm được tạo mới thấp thì không xuất hiện nền kinh tế Mỹ thì các chỉ số kinh tế vẫn cho thấy là tuy nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu giảm tốc nhưng không có dấu hiệu uh, bước vào giai đoạn đình trệ và suy thoái trong ngắn hạn trong ngắn hạn bạn nhé còn 6 tháng nữa thì có thể các chỉ số nó biến đổi do vậy hiện nay ngay cả cái đơn vị được chính thức mà công bố về cái suy thoái của Mỹ thì cũng chưa lên tiếng. Đây nên chúng ta có thể gọi tạm gọi là nền kinh tế Mỹ đang suy thoái kỹ thuật, tức là lạm phát cao, GDP tăng trưởng âm nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn thấp và số việc làm được tạo mới vẫn rất là tốt. Đó. Điều này nó sẽ đặt ra bài toán đối với Fed và giới đầu tư đang kỳ vọng là với việc Mỹ đang suy thoái kỹ thuật, hai quý liên tiếp GDP âm thì Fed có thể là hám bớt đã tăng lãi suất, tức là giới đầu tư sẽ kỳ vọng Fed tăng lãi suất là 0,5%. Thậm chí là nếu mà lạm phát tốt, Mỹ Fed hoàn toàn có thể chỉ tăng lãi suất là 0.25%. Ngược lại và khi kinh tế nếu tiếp tục tăng trưởng chậm và âm thì giới đầu tư kỳ vọng Fed còn có thể quay trở lại là nới lỏng tiền tệ, thậm chí cắt giảm lãi suất. Đấy là lý do vì sao mà cái đây là tôi đang nói về mặt kỳ vọng nhá. Thực tế thì chúng ta phải chờ những con số trong thời gian tới. Nhưng ngay thông tin Fed tăng lãi suất 0,75 thì đã được phải đánh vào giá. GDP âm thì giới đầu tư bắt đầu hào hứng là Fed sẽ phải hám đà tăng lãi suất, hám thắt chặt tiền tệ, còn có thể bơm ngược tiền ra. Đấy là lý do giới đầu tư đổ tiền vào mua các tài sản có dấu hiệu rủi ro hơn. Ví dụ như là chứng khoán là tiền điện tử. Đấy là nó tạo ra cái mức phục hồi của chứng khoán tiền điện tử rất tốt trong tuần qua. Bên cạnh đó giới đầu tư cũng mua vào vàng để phòng tránh lạm phát. Đó khi Fed hám đà tăng thì rõ ràng giới đầu tư sẽ không còn lý do gì để tích trữ đô la. Giới đầu tư sẽ chốt lời đô la sau một cái xu hướng tăng giá rất mạnh mẽ của đô la. Đó là những diễn biến về tuần qua. Còn một điểm đáng chú ý của chúng ta là hôm thứ Sáu nữa thì cái chỉ số PC Index của Fed thì cũng đang theo sau lạm phát. Lạm phát đang bị trễ pha tức là tiếp tục tăng 0,6% lên mức rất là cao. Tuy nhiên chúng ta biết lạm phát luôn chế pha so với cái thị trường hàng hóa. Do vậy cái thị trường hàng hóa đã giảm mạnh rồi thì chúng ta kỳ vọng là lạm phát sẽ giảm. Còn kỳ vọng của giới đầu tư niềm tin tiêu dùng cũng đứng ở mức khá thấp dừng ở mức 51,5. Tuần tới chúng ta cũng sẽ có thông tin kinh tế quan trọng. Chúng ta biết là cái cuộc họp giữa tuần trước qua thì ờ, Chủ tịch Fed đã nói rất là rõ là Fed hiện nay sẽ hành động dựa trên dữ liệu kinh tế. Do vậy, từ tuần tới, những cái dữ liệu kinh tế sẽ có tác động rất lớn đến quyết định lãi suất của Fed. Dựa vào dữ liệu kinh tế tốt hay xấu để giới đầu tư đồn đoán Fed sẽ hành động trong tháng 9 và chúng ta biết từ giờ đến cuộc họp của Fed trong tháng 9 nó còn gần 2 tháng nữa như vậy sẽ có rất nhiều dữ liệu kinh tế được công bố và giá thị trường sẽ biến động bám sát dữ liệu kinh tế. Do vậy chúng ta hiện nay lại sẽ trở lại với dữ liệu kinh tế. Bởi vì chúng ta chưa biết phía trước Fed sẽ tăng lãi suất bao nhiêu. Do vậy những dữ liệu kinh tế sẽ quyết định thị trường gần như cái lãi suất của Fed theo tôi. Cái việc tăng lãi suất của Fed và cái ảnh hưởng của nó đến thị trường. Đến thời điểm này gần như nó đã hoàn thành. Nó kết thúc rồi. Bây giờ thị trường sẽ lại trở lại như trước kia. Tức là dựa trên những dữ liệu kinh tế tốt xấu để người ta đồn đoán cái chính sách của Fed và thị trường sẽ biến động theo dữ liệu kinh tế. Do vậy những dữ liệu kinh tế tuần tới thì có những dữ liệu nào đáng chú ý? Ngày thứ hai chúng ta sẽ có chỉ số là PMI, IFM chỉ số sản xuất PMI của khối sản xuất dự kiến sẽ không thay đổi nhiều từ mức 53 xuống 52,5. Ngày thứ ba chúng ta có thông tin rất đáng chú ý của cuộc họp ờ, tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương ờ, Australia dự kiến sẽ tiếp bước của Mỹ tăng 0,5%. Nếu Ngân hàng Trung ương ờ, Canada Australia tăng 0,5 thì đồng AUD sẽ mạnh lên so với USD. Nó có xu hướng tăng giá. Do vậy các bạn giao dịch AUD thì chú ý canh mua. Ngày thứ ba thì chúng ta cũng có thông tin về số việc làm mà các công ty có nhu cầu tuyển dụng dự kiến sẽ giảm nhẹ từ mức 11,25 triệu việc làm giảm xuống là 10,99 triệu. Không thay đổi nhiều. À, bên cạnh đó thì chúng ta cũng có là cái thông tin CP à, ngày thứ ba trong ngày thứ ba chúng ta còn có thành viên FOMC phát biểu ngày Bulat ngày Bulat phát biểu rất quan trọng các bạn nhé À, có lẽ là mức độ quan trọng của nó sau cái ờ, chủ tịch Fed và hai phó chủ tịch Fed thôi. Bởi vì chúng ta biết ngài Bullard là một trong những người theo trường phái diều hâu thắt chặt tiền tệ. Đấy. Và ngài Bullard thì là người diều hâu nhất trong nhóm các ờ, chủ tịch Fed mà có quyền bỏ phiếu, 12 chủ tịch Fed có quyền bỏ phiếu. Chúng ta biết cơ cấu của chủ tịch Fed thì có 18 chủ tịch Fed, trong đó 12 người được quyền bỏ phiếu, 6 người là dự khuyết, là sẽ luôn phiên. Ờ, như vậy, Ngài Bulat là một trong những người diều hâu nhất thì những phát biểu của Ngài sẽ cũng rất là đáng chú ý. Nếu cái giọng điệu Ngài Bulat mà có dấu hiệu mềm hơn thì lúc đó ờ, giới đầu tư hoàn toàn có thể là yên tâm. Chúng ta biết là lần trước khi mà thông tin CPI của Mỹ công bố ra thì tất cả đều lao dốc nhưng mà đến ngày sau đó thị trường lại phục hồi trở lại khi ngài Fulat ngài phát biểu vì ngài không có lý do gì mà chúng tôi sẽ phải tăng lãi suất 1% cả. Ờ, thị trường vẫn mức lãi suất tăng 0,75 là hợp lý. Mà khi mà CPI vừa công bố ra thì cái thị trường lúc đấy thấy CPI tăng vọt, kỳ vọng là Fed sẽ tăng lãi suất 1% trong cuộc họp uh, cuối tháng 7. Nhưng mà khi người diều hầu nhất của nhóm các chủ tịch Fed phát biểu là như vậy thì rõ ràng kỳ vọng nó giảm hẳn và cuối cùng thực tế là tăng 0,75 thật. Đấy, chúng ta hiểu là như thế nên chúng ta biết cái sức nặng của những cái phát biểu cái quan điểm của ngài Bulat cũng rất là quan trọng vào ngày thứ tư thì chúng ta có thông tin ờ, CP của CPI của CHF Thụy Sĩ tôi nghĩ là không ảnh hưởng nhiều vì ảnh hưởng đến đồng tiền Thụy Sĩ thôi à, ngày thứ năm chúng ta thứ tư chúng ta cũng có thông tin PMI phi sản xuất PMI IM. Chúng ta biết thứ hai là PMI khối sản xuất, còn thứ tư là PMI phi sản xuất. Chúng ta biết những cái chỉ số PMI này nó cho mức độ là doanh nghiệp đang mở rộng hay thu hẹp nhé. Khi nó dưới mà cái PMI phi sản xuất này thì dự kiến nó sẽ tăng trở lại nhé. Nó à nó vẫn giảm nhưng mà giảm nhẹ thôi, từ mức 55.3 xuống 53.9. Ngày thứ năm thì tâm điểm của chúng ta cũng sẽ là cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh. Dự kiến Ngân hàng Trung ương Anh cũng sẽ nối biết tiếp bước của Ngân hàng Trung ương Mỹ tăng 0,5% lãi suất, đưa mức lãi suất lên 1,75. Nếu mà thực tế tăng như này thì đồng bảng Anh sẽ xu hướng phục hồi. Đồng bảng Anh trong tuần chúng ta canh mua. Ngày thứ năm thì chúng ta có chỉ số là số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp của Mỹ này. Thành viên FOMC phát biểu này có lẽ tâm điểm của chúng ta tuần này sẽ đạt ở ngày thứ sáu Bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến giữ nguyên 3,6%. Còn bảng lương phi nông nghiệp thì dự kiến sẽ là giảm giảm nhẹ từ mức 372.000 việc làm tạo tháng trước sẽ giảm xuống mức 250.000 việc làm tháng này. Đó là toàn bộ những cái thông tin sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Có thể nói thông tin tuần này trải đều. Trong đó thông tin mạnh thì sẽ rơi vào ngày thứ tư và ngày thứ ngày thứ năm và ngày thứ sáu. Còn các thông tin ngày thứ hai, thứ ba thì cũng khá đáng chú ý. Đó là toàn bộ thông tin tuần tới sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Còn à, xét dưới góc độ là phân tích kỹ thuật. Thì trước hết chúng ta sẽ xét qua chỉ số là DG Ờ, chỉ số đô la index thì như chúng ta biết là đô la index sau khi chạm đến vùng 109 thì quay đầu giảm xuống 105.8 rồi. Cá nhân tôi đánh giá đô la index sẽ có xu hướng hướng đến vùng 104 sau đó sẽ có mức phục hồi trở lại vùng 106 trước khi giảm tiếp. Trước đó thì tôi có nói rất rõ là đô la index đang chạm kênh cạnh trên của kênh. Kênh giá kéo dài 40 năm như vậy cái cạnh trên này rất là mạnh. Nó quanh vùng 09 với 10 và thực tế lên đúng 09 là quay đầu. Đấy. Tất nhiên là dollar index cá nhân tôi đánh giá sẽ còn duy trì ở cái mức vùng giá là 100 đến 110 trong một thời gian trước khi có thể giảm xuống. Dollar index trước đó thì bị đầu cơ khá là mạnh, đẩy lên mức vùng quá mua rất là mạnh trên đồ thị tháng và đồ thị tuần nên việc nó điều chỉnh giảm thì cũng không có gì bất ngờ. À, có một điểm chúng ta đáng chú ý đối với thị trường tài chính đó là lãi suất của trái phiếu chính phủ 10 năm. Chúng ta biết là sau khi đạt đỉnh 3.5 hiện nay giảm khá là mạnh, đã xuống đến vùng 2.65. Trái phiếu chính phủ 10 năm hoàn toàn có thể test lại MA200 ở vùng 2.3 trước khi có thể bật tăng trở lại. Cái mô hình vai đầu vai của nó đã phá đường viền cổ 2.8 rồi. Chắc chắn nó sẽ tiếp tục trên đường downtrend. Điều này nó sẽ giảm áp lực lên thị trường tài chính, chứng khoán. Do vậy, nó có thể hỗ trợ thị trường phục hồi. Đối với cậu vàng cũng vậy. Khi đô la index giảm quay đầu giảm giá thì hoàn toàn cái hầm trú ẩn là đô la không còn và cậu vàng hoàn toàn có thể trở lại với chức năng vai trò là hầm trú ẩn. Do vậy xu hướng cá nhân tôi trước đó tôi vẫn đánh giá là cậu vàng đã chạm đáy và cái khu vực dưới 1007 là khu vực để mua đúng không ạ? Đây, có rất nhiều quan điểm trước đó đưa ra là khi giao cắt vàng xuất hiện thì mọi người lo sợ cậu vàng tiếp tục đao chen và mọi người vẽ ra những viễn cảnh 1500 với 1400, 1300. Nhưng cá nhân tôi thì không ủng hộ quan điểm đó. Từ trước đó, cách trong vòng 2 tuần trở lại đây tôi đều lưu ý với quý vị. Một lần là vào tháng 3 năm 2021, một lần đó thì giao cắt vàng cũng xuất hiện và sau đó cậu vàng tạo đáy đi lên. Cá nhân tôi cũng thấy hai khu vực này hoàn toàn trùng hợp và tôi cũng vẫn nhiều lần khẳng định là vùng giá dưới 1.700 là đáy trung hạn rất là gần. Trước đó thì tôi cũng có phân tích rất là chi tiết lý do tại sao cái khu vực này là khu vực mua đúng không ạ? Đây, chúng ta nhìn thấy trong vòng ờ, hơn 3 năm cậu vàng mới lại trên đồ thị chát 3 ngày mới lại bị bán tháo về cái khu RSI với lại xuống đến mức rất là lâu. Trong vòng 2 năm này RSI chưa một lần nào tiến đến vùng quá bán dưới 22 Đấy, trong vòng 3 năm từ 20 giữa 2018 mà đến bây giờ mới xuống dưới do vậy khu vực tạo đáy rất là rất là tiềm năng và tôi đã thống kê chỉ ra trong vòng 10 năm trở lại đây mỗi khi mà RRI của cậu vàng trên chart 3D xuống dưới vùng 30 xuống dưới vùng quá bán thì sau đó đều tăng trở lại với mức phục hồi tăng trung bình 15%. trăm, Lần nào tăng thấp nhất cũng là 10%, có những lần tăng đến 20% trong vòng thời gian kéo dài từ 2 đến 4 tháng. Do vậy khi cậu vàng xuống đến dưới 1007 thì tôi cũng có nói đây hôm đấy là tại thời điểm hôm đó là cậu vàng đang ở 1692 thì tôi cũng nói là cơ hội mua vào vàng với lãi tối thiểu 10% đó. trong thời gian nắm giữ 3 tháng. Hiện nay chúng ta biết từ vùng giá 1692 trở lại đây thì rõ ràng chúng ta cũng đang lãi được đến ờ, hơn 70 giá, 80 giá rồi đúng không? 5% rồi. Đó. Những cái thống kê tôi thống kê rất là rõ. Ngay cả khi BTC đến 24K tôi khuyến nghị mọi người chốt ở BTC ở 24K mua lại 1 phần 2 quanh 22K 1 phần 2 quanh 21K và chúng ta biết thời điểm hiện nay thì BTC đấy xuống 22K xuống 21K lại lên trở lại 24K này tức là những cái phân tích nó rất là theo sát thị trường chúng ta phân tích thì chúng ta dựa nếu chúng ta dựa vào thông tin để chúng ta biết cái đường đi còn phân tích kỹ thuật là điểm vào quý vị hết sức lưu ý cái đó chúng ta không nên lấn lộn ngay như khi BTC xuống này cậu vàng xuống đến vùng 168x này cũng là cơ hội mua vào tôi nhắn rất rõ mọi người rồi BTC lên 24kx tôi cũng dự kiến nó sẽ điều chỉnh trở lại quanh 21.000 cộng trừ Đấy, trước khi tăng trở lại 27 30 ngàn do vậy vùng 24 ngàn này là khuyến nghị mọi người bán ra mua lại quanh 21 ngàn cộng trừ Thực tế thì chúng ta cũng thấy BTC xuống đúng 21 000 này. Cộng trừ này. Nó có lý do hết. Bởi vì MA200 của nó hỗ trợ tại đó. Nó đang trong một cái kênh sideways up. Trở lại với cậu vàng. Thì như vậy cậu vàng xuống tiếp theo là phục hồi. Tuần tới cậu vàng của chúng ta sẽ hướng đến 1 1008. Như vậy khi cậu vàng hướng đến 1 1008 thì chúng ta hoàn test MA50 đấy. Đang nằm ở 19 1797 Cá nhân tôi đánh giá khi cậu vàng hướng đến vùng 1800 cộng trừ 5 giá này, cậu vàng sẽ gặp điều chỉnh. Nên nếu trong tuần nhé, cậu vàng tiến đến khu vực này, 1400 1800 cộng trừ. Chúng ta có thể tiến hành bán. Bán, đây là lệnh bán lướt sóng ngắn hạn nhé. Do vậy chúng ta bán, chúng ta dừng lỗ 0,5% là 10 đô cho tôi. Tức là dừng lỗ, nếu chúng ta bán ở 1800 dừng lỗ 80, bán ở 8 ờ, cao nhất là 8 Cao nhất cậu vàng có thể tiến đến 805. Cá nhân tôi đánh giá là dừng lỗ tầm 810 là ok. Bán 1.800 cộng trừ. Chốt lời thì chúng ta sẽ chốt lời ờ, dừng lỗ 10 giá, chốt lời 25 giá nhé. 18 1775. Trường ngược lại, nếu cậu vàng điều chỉnh xuống trước thì chúng ta sẽ canh mua thôi. Đây chúng ta phải chốt lời trên M200 này xuống nhé cậu vàng test chen sau sẽ test trở lại MA200 MA200 đang nằm ở 1771 do vậy chúng ta chốt lời xa nhất là 71 tôi nghĩ là chốt lời 75 là phù hợp trường hợp ngược lại nếu cậu vàng điều chỉnh xuống trước nhé thì chúng ta có thể nhìn thấy là hiện nay cả trên ờ, chart thời gian H1 thì cậu vàng đã xuất hiện xu hướng uptrend khá là rõ đúng không ạ khu vực hỗ trợ ở cậu vàng cũng rất là mạnh ở cái quanh M200 lần trước chúng ta nhìn này vượt M200 xong này cứ test về M200 cầu vàng đi lên này 75 này 713 này do vậy lần này M200 đang nằm ở 24 nên cá nhân tôi khuyến nghị M200 sẽ tiếp tục dốc lên ở khu vực 2530 như vậy chúng ta sẽ canh mua 2530 nhé canh mua 2530 chúng ta dừng lỗ 15 cho tôi còn chốt lời thì chúng ta hướng đến 1008 ngắn nhất thì chúng ta chốt lời hướng đến 65 Đấy. Canh mua 25 30, dừng lỗ 10 giá còn chốt lời 40 đến 70 giá. Lệnh bán thì chúng ta bán ngắn hạn, do vậy bán chúng ta cũng chỉ chốt lời 25 giá thôi. Nhớ nhá, các bạn nào muốn chốt lời sâu cũng chốt lời trên MA200H4, MA200H4 đang nằm ở 71 này. Đó, đó là chiến lược cầu vàng rất là rõ. Tuần tới chiến lược cầu vàng chúng ta cũng khá là dễ giao dịch đúng không? Xuống dưới vùng quanh 30 chúng ta mua lên, lên trên vùng 1008 chúng ta bán xuống, thế thôi. đối với chứng khoán Mỹ tuần qua chúng ta cũng rất là thành công đúng không chúng ta canh mua Dow Jones đi lên và thực tế Dow Jones đã đi lên so với lệnh mua của chúng ta hơn nghìn điểm Đấy. xuống tuần tới Dow Jones sẽ tiếp tục đi lên cá nhân tôi nghĩ là ở cái xu thời điểm hiện tại thì Dow Jones chúng ta sẽ không mua bán được gì đâu rất là khó giao dịch vì chúng ta giao dịch mua rất là thành công ở vùng giá dưới nghìn 30.000 rồi ngay ở vùng giá 36 37 ngàn thì chúng ta bán rất là thành công rồi đỉnh chúng ta bán đáy chúng ta mua rồi chúng ta hoàn toàn không đi ngược sóng chúng ta đi đúng xuôi sóng chính hiện nay thì à, Dow Jones theo tôi tuần tới hiện nay đang ở 32.850 tuần tới sẽ tiếp tục hướng đến chinh phục 33.300 trường hợp mạnh mẽ xa hơn thì có thể là lên 34.000 nhưng tôi không đánh giá cao 34.000 tôi nghĩ là khi phục hồi trở lên 33.300 cộng trừ thì Dow Jones sẽ có đợt điều chỉnh xuống nhưng mà hiện nay thì nó đang sideways up do vậy tôi không khuyến nghị bán xuống ở cái vùng giá 33.300 này nếu bán thì quý vị cũng có thể chốt, chốt ngắn thôi nếu quý vị bán ở 33.300 thì chúng ta có thể dừng lỗ 200 giá là 33.500 chốt lời thì chúng ta cũng chỉ được uh, nghìn giá thôi 33.300 32.300 đối với ờ, chỉ số Nasdaq SP500 đi SP500 nhá. SP500 thì hiện nay đang 4.130. Tuần tới chúng ta khớp lệnh cũng chuẩn. Chúng ta mua quanh 3.900. Thực tế thì giá giảm đúng 3.909. Quay đầu lên. Đó, lên 4.130 mà chúng ta chốt 4.100. Chúng ta chốt lời thành công rồi. Xu hướng tiếp theo thì Nasdaq SP500 sẽ hướng đến là 4.300. Nếu giá tăng đến 4.300 chúng ta có thể bán xuống. Các bạn dừng lỗ tôi 150 giá nhé, 4.350. Còn uh, dừng lỗ 150 giá hay chốt lời năm à, à đâu, tôi xin <laughs> lỗi. Dừng lỗ không phải, chúng ta dừng lỗ 50 giá thôi, 4.350. Còn chốt lời chúng ta 150 giá nhé. Trở lại 4.150 thậm chí 200 giá là 4001 vậy thôi còn xu hướng mua thì hiện tại tôi sẽ không mua nữa đối với Nasdaq bởi vì nó vẫn đang trong quá trình chen lớn nên khi nó tiến gần đến điểm kết thúc hồi thì chúng ta lại canh bán xuống hơn là canh mua lên đối với Nasdaq thì cũng tương tự Dow Jones và S&P 500 thôi Nasdaq thì sideways tuần qua chúng ta mua Nasdaq cũng rất thành công quanh 12.000 đấy giá xuống đúng đến 12.000 thì quay đầu tăng trở lại 13.000 1.000 điểm rất là mạnh tuần tới thì chúng ta cũng không canh mua nữa cá nhân tôi đánh giá chỉ số Nasdaq sẽ hướng trở đến vùng giá là 13.500 cộng trừ như vậy chúng ta sẽ canh bán quanh 13.500 cộng trừ 100 giá dừng lỗ 200 giá là 13.750 chốt lời thì Nasdaq chúng ta thường chốt lời khoảng 1.000 giá 900 đến 1.000 giá Vậy 12 năm 126 Đấy là khu vực chúng ta chốt lời Đối với chỉ số chứng khoán Mỹ Thì tôi đang kỳ vọng chỉ số chứng khoán Mỹ bứt phá mạnh Và chạm đỉnh ngắn hạn Do vậy chúng ta tuần tới ưu tiên canh bán Chứ lại không canh mua nhé Bởi vì toàn bộ chỉ số chứng khoán Mỹ Thì vẫn đang trong downtrend và đang phục hồi thôi Chứ không phải uptrend Mặc dù chúng ta bắt đáy rất mạnh Trước đó ở 11.000 với SP với Nasdaq dưới 30.000 với Dow Jones cũng như là 3.600, 3.700 với SP500 nhưng hiện nay giá đều tăng đạt kỳ vọng rồi. Đều tăng giá 10-15% rất là mạnh với chỉ số. Đối với ờ, bạn dầu thì sao? Đây. Bạn dầu của chúng ta nhé. Chúng ta nhìn thấy hiện nay bạn dầu đang được hỗ trợ rất mạnh bởi MA200 ở 95. ở cái khu vực 94 này cũng thế. Mỗi khi giá chọc chân xuống lại được nhanh chóng được đẩy lên. Do vậy khi nào giá mà chưa đóng cửa dưới 94 thì chúng ta cứ canh mua thôi. Cá nhân tôi đánh giá tuần tới canh mua dầu quanh 94 cộng trừ 0.5 giá nhé. Chúng ta dừng lỗ 92, 2 giá. Còn chốt lời thì chúng ta chốt lời 8 giá 102 cho tôi. Như vậy thì lại chốt lời 41 rất là cao rồi. Còn dầu thì khi nào chưa phá 94 thì nó chưa chưa chưa vào giai đoạn xuống tiếp thì chúng ta vẫn hoàn toàn canh mua thôi đối với ờ, BTC, BTT thì đang sideways do vậy chúng ta cứ canh mua thôi nhé. Lên trên 24.000 này chúng ta lại chốt lời. Hiện tại nếu nó xuống thì nó lại điều chỉnh xuống trở lại quanh khu vực 21.000 thôi. Dưới MA200 này, test xuống dưới MA200 lại chạy lên. Trường hợp test chen thì nó có thể về đến 20.500. Như vậy khu vực 20.500 21.000 chính là khu vực mua nhé. Chúng ta có thể dừng lỗ qua 19.000 chốt lời thì sẽ hướng đến 24.500 đó là xu hướng chúng ta cứ mua cạnh dưới và chốt cạnh trên thế thôi xu hướng giao dịch cũng khá là đơn giản đúng không ạ đối với các cặp tiền tệ của chúng ta thì sao Uzi nhá hiện nay đang test ờ, cạnh dưới của chen rồi tôi đánh giá Uzi chưa kết thúc giảm đâu nhưng Uzi có thể phục hồi ở khu vực này khu vực quanh 32 ngàn này có thể phục hồi và hướng đến phục hồi trở lại là 35 36 ngàn như vậy chúng ta sẽ không canh mua mà chúng ta sẽ canh bán thôi Uzi này chúng ta có thể nhìn thấy dao cắt vàng này trên H4 này đây sẽ là điểm mà chúng ta canh bán chúng ta sẽ canh bán khi giá test trở lại MA200 test trở lại dao cắt vàng này 36 361 362 nhá Đấy, bán 361 362 Thời điểm này thì chúng ta phải dừng lỗ xa hơn thôi. Chúng ta phải dừng lỗ 80 pip 37. Chốt lời vì nó đang biến động mạnh. Chốt lời chúng ta hướng lên 33. Như vậy chúng ta chốt lời 300 pip và dừng lỗ 80 pip đối với Uzi. Không có lệnh canh mua nhé. Đối với ờ, đồng bảng Đồng bảng thì đang ở xu hướng tăng giá rồi. Và tuần tới thì ờ, Ngân hàng Trung Anh sẽ tăng lãi suất 0,5%. Do vậy đồng bảng chúng ta cũng canh mua thôi. Cá nhân tôi thì đánh giá cái khu vực mua này của đồng bảng. Đây đồng bảng đã vượt m 200 rồi. Như vậy thì đồng bảng test về m 200 đây là khu vực chúng ta canh mua thôi. Đấy. 1.2050, 2060 đều khu vực canh mua nhé. 1.2060 cộng trừ 10 pip. Chúng ta dừng lỗ 60 pip là 1.200. Chốt lời thì chúng ta chốt lời 300 pip cho thôi. 1.2 3 60. Đấy. Đó. 2 2 250 pip thôi bạn nhé. 2 300 thôi. Chúng ta chốt lời đến cái đỉnh này thôi. 2300. Mua tại đây. 1.2060 cộng trừ 10 pip. Như vậy chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt lời 250 pip đối với đồng bảng. Đồng AU tuần tới tăng lãi suất, như vậy chúng ta cũng canh mua. AU thì không điều chỉnh về hai đáy như chúng ta kỳ vọng, nhưng hiện nay cũng vượt trên M200 rồi khu vực mà 200 cũng sẽ chính là hỗ trợ của chúng ta đây, chúng ta nhìn thấy khu vực này cũng là một hỗ trợ rất mạnh trước đó này trước khi bị phá xuống này do vậy 0.6870 dưới MA200 10 pip 0.6870 cộng trừ 10 pip chúng ta dừng lỗ 50 pip cho tôi 0.6820 chốt lời 200 pip 0.7100 230 pip 0.7100 đấy chỉ canh mua thôi không canh bán nhé đối với đồng à, New Zealand trên USD đồng này thì chát hơi xấu có lẽ đồng này chúng ta không giao dịch giao cắt vàng trên H4 đã xuất hiện rồi nó sẽ bước vào xu hướng phục hồi nhưng đồng này chát hơi xấu chúng ta sẽ không giao dịch đồng này đối vào bảng trên yên bảng trên yên thì chúng ta đang nhìn thấy dấu hiệu tiếp tục đào chen tức là yên mạnh lên do vậy chúng ta canh canh bán xuống thôi chúng ta nhìn thấy này giao cắt vàng cũng trên H4 đang xuất hiện rồi nó đang trong cái chen này như vậy khi nó test ngược chen chúng ta bán xuống nhá Hiện nay giá đang 162.3 Chúng ta kỳ vọng nó test lên trên này Đâu đó quanh 166 Chúng ta sẽ bán 166 Bán quanh 166 cộng trừ 10 pip Đối với đồng này chúng ta dừng lỗ 70 pip cho tôi 166.7 Chốt lời chúng ta hướng về 162 Tức là chúng ta chốt lời 400 pip Dừng lỗ 70 pip Đồng cuối cùng chúng ta sẽ là đồng euro trên USD Euro thì ờ, đang ở xuống phục hồi tuy nhiên vẫn dưới MA200 yếu hơn các đồng tiền khác tức là chưa có giao cắt vàng trên MA200 như vậy đồng euro có lẽ chúng ta tạm thời không giao dịch tuần này chúng ta nhìn thấy nó yếu quá xu không rõ ràng cả tuần vừa rồi ra sideways mặc dù USD mất giá khá mạnh nhưng đồng euro không tăng giá được có lẽ đồng euro chúng ta không giao dịch Ok, đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường tuần đầu tiên tháng 8 từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 8 năm 2022. Thì à, chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công. Tuần tới chúng ta có khá nhiều điều đẹp, đặc biệt là cậu vàng của chúng ta. Điểm rất là đẹp. À, các cặp à, cậu vàng này, điểm đẹp chúng ta hoàn toàn có thể mua bán hai chiều. Canh à, lên 1.800 thì bán mà xuống 173x thì mua lên. Đấy. Chứng khoán Mỹ, chỉ số chứng khoán Mỹ chúng ta chủ yếu canh đến điểm đỉnh của sóng hồi chúng ta bán xuống thôi. Đấy, BTC thì chúng ta cũng canh dưới mua lên hoàn toàn không có bán xuống nhá. Nếu nó chạy lên luôn thì sao? Lên luôn thì chúng ta đứng ngoài các bạn ạ. Các cặp tiền tệ thì chúng ta xuống chung là đô la sẽ tiếp tục mất giá. Do vậy chúng ta canh dưới mua lên. Đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.